hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp vừa qua bao buồn lo hiểm nguy gian khó trái sáng giàu chỉ cần ta có nhau suốt đời dù là còn cách có xa hay gần núi cao biển lớn sóng sầu thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng